Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với clip của nhà thông minh 7 Hôm nay nhà thông minh 7 lại xuống à, Vũ Tiến, Vũ Thư nâng cấp một bộ dàn cho bác khách ở dưới này các bác nhé Thì hiện tại em em em nâng cấp cho bác là một con đẩy TD Optic 2.8, một quả súp điện 30 của TD các bác nhé và một con uh, vang số uh, ờ, BMX của bên nhà em phân phối các bác nhé Bác chủ đang sử dụng một đôi loa DK Bass 30 các bác nhé thì trước đây bác sử dụng là một con âm ly Ờ, đánh đôi loa này thì bác bảo là không được căng lắm thì bên em đã tư vấn cho bác là sử dụng con đẩy ờ, TD Optic DK 2.8 tức là hai kênh 800W một kênh để đánh với cặp loa này thì nó sẽ rất là ok luôn các bác nhé và trước đây bác sử dụng ờ, thêm một con vang cơ nữa thì bác bảo là em có lên lắp nâng tiếng một con vang cơ không thì em nhà thông minh 7 sẽ tư vấn là không lắp nâng tiếng các bác nhé và lắp cho bác một con vang số thì nó sẽ ok luôn và hay luôn các bác nhé và tiếp theo thì em sẽ nâng cấp cho bác thêm một quả súp TD Autic đấy à, để cho nó thêm tăng thêm cái phần bát các bác nhé cho nó ok hơn và bây giờ bên nhà em sẽ tiếp tục uh, lắp ghép và phối hoàn thiện cho bác nghe xem trải nghiệm trực tiếp các bác nhé đấy vâng. màu đen này vào đấy những bánh phở đen này nó hợp nhau thấy anh bạn là nhìn vào không thấy con nó sáng sao thế này hợp đấy đấy tôi muốn nổi ngay đúng không muốn nổi ngay lên đồng là đôi loa hai đôi loa mà gì lắm nhất thích vậy phút <laughs> này đài cái loa này rung hết cả nhà phút để loa với này đài ờ, hàng xóm <laughs> bước chơi cho dù chưa lần nào nhưng nếu để bên nhau xin nhẹ bao sâu giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi chưa có tiếng rồi chưa nhớ à chưa bật chưa bật ấy giải mình nghe mình nhỏ ấy cái cái bốc đã dạ, đã chưa đã rồi đây bây giờ có tiếng chúng ta xem sao chuẩn chỉ là thế đấy sao nắng đêm càng quá dầu kỷ niệm một đêm alo một hai hai ba bốn năm sáu sáu bảy sáu bảy anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh đời anh là là ước muốn tương lai còn tôi giờ chi tay chân đôi tay ngỏ như không biết hay tìm quên đi nỗi đau xôn dây cuốn văng lên ước mơ còn được mơ gì biết cho tôi những ngày ôm anh sẽ đợi em đưa em ra đời cùng mai năm chấp nhận sự yêu em trong trái ngang cô đau phận số anh thường để như ân bài cho cuộc đời bé nhiều alo một hai vừa xong thì bên em đã thi công xong rồi các bác nhé cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip à, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo các bác thấy hay có thể đăng ký kênh và chia sẻ video giúp em nhé